cho thanh long ruột đỏ ở tại à, địa chỉ của nhà ông Vũ Ngọc Quang ờ, ở trang trại à, khu à, Ông vừa giới thiệu cho Ba Đồn Tôi là Vũ Ngọc Quang vâng. của thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Anh Hà khu vực thị trấn Ba Đồi huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình hôm nay công ty ờ, phân uh, Silic, Silic Tân Phát ở vâng. trên Bắc Ninh có vâng. mang phân về đây và giới thiệu cái, cái phân và chỉ cách chăm sóc của cây thanh long ruột đỏ. Vâng. Và cũng như là để tư vấn cho cây trang trại thanh long này làm hiệu quả hơn nữa thì sau đây chúng ta đến với một quy trình là bón phân silic cho thanh long tại thời điểm ngày hôm nay ngày dương lịch là ngày 20 tháng 8 năm 2022 và ngày âm lịch hôm nay là 18 ngày là ngày 18, 18 tháng 7 năm 2022 à, sau đây thì chúng ta đây thưa các bạn à, vâng thưa ông Vũ Ngọc Quang là uh, cái thanh long à, của trang trại mình tại thời điểm này chúng tôi có một cái nhận xét là uh, nhìn cái cây của nó cũng chưa được đẹp quả thì khá là sai nói chung là về cái cái công chăm sóc ở đây là cũng đầu tư rất nhiều nhưng mà cây và quả thì nó cũng chưa được mong muốn cũng chưa được như mong muốn Ờ, và trên cây thì nó cũng còn hiện tượng như là rẻ nhiều những cành lá nó còn hiện tượng rẻ nhiều à, quả thì nó trái nó chưa được to nó tai nó cũng chưa được đẹp và chính vì vậy chúng tôi sẽ hướng dẫn à, ông làm theo quy trình hướng dẫn bao cấp cho thanh long tại thời điểm này thì với cái vùng thanh long à, như thế này thì mình sẽ à, ở đây thì phân chuồng là mình đã cho theo nói thì mình đã cho vào khoảng gần một tạ trên một gốc Ờ, trong năm qua rồi đấy trong từ đầu năm đến giờ là mình đã trong một tạ rồi NVK thì mình đã bón theo được hai quy trình mỗi quy trình là từ 3 đến 5 nặng trên một gốc vâng rồi vâng. vậy thì cái lượng phân chuồng và cái lượng NVK thì nó không thiếu vâng. bây giờ nó vấn đề ở đây nó đang thiếu silic và silic thì nó là phân trung lượng à, trong silic có thành phần silic canxi và magie là thành phần trung lượng và trong phân silic của chúng tôi có bổ sung thêm một số vi lượng cho nên nó có thể gọi là phân trung vi lượng hiện nay là cây của mình nó đang thiếu chính vì vậy cành lá của nó chưa được đẹp và nó còn hiện tượng sâu bệnh nhiều chính vì vậy mình phải bổ sung phân thuốc này à, theo cái công thức là ở đây là ta sẽ cho 5 lạng trên một gốc trên một trụ à. như thế này vâng. thế và một năm thì mình sẽ bón 3 lần đấy nhưng mà tùy từng thời điểm vâng. thì vào thời điểm nào thì chúng tôi sẽ hướng dẫn từng thời điểm đấy để giúp ông uh, cho cái thanh long của mình có sức khỏe tốt và cho cây tốt quả to ờ, mắt thưa và tai cong tai dày và ăn nó ngọt hơn giòn hơn Đấy, bây giờ ông thực hiện ạ? với ờ, lâm nạng thì ông có thể bón là cho nó độ mấy ờ, lắm đấy là vừa nhỉ anh chọc một cái là nó đưa bục anh chọc nó thủng ra, À, vâng đây là túi phân silic có trọng lượng là 5 cân đây là dòng phân hủy chậm và à, ờ, phân này là mình ờ, có thể bón nót cũng có thể để bón thúc các bạn nhé năm nóng thì tương đương với năm nặng. mình tiếp tục sang những cái hai nữa được ba nòng tay nó to bởi vì ở đây cỏ nó nhiều ấy. sau đây mình bón này là cỏ nó lên rất là mạnh thế và ngoài cái việc mà dùng cái túi 5 cân để bón gốc ra thì bà con có thể bổ sung thêm cái túi 300 gram là cũng là hạng phân silic ạ vâng cũng là những phân silic này cái kìa. đấy cái đấy để phun lại hay là cái đấy để phun hoặc tưới thì đây mình đã có bón gốc rồi thì mình để phun thì với cái công nghệ mà phun uh, ờ, dàn bếp phun mưa bếp phun mưa của mình như thế này vâng. thì mình có thể dùng cái túi 300 g mình hòa vào trong một cái bể của mình vâng. ví dụ cái bể mình tính là một làm một nghìn lít chẳng hạn thì mình mỗi một lần mình uh, dùng vâng mình dùng không mình dùng hết khoảng độ uh, ờ, 10 đến 15 à, túi 10 đến 15 túi cho một cái bể 1 nghìn lít đó thôi sau đó thì mình sẽ mình hòa mình mình ngâm phân rồi mình đổ mình nọc lấy nước mình đổ vào trong bể rồi bã thì mình tưới vào các gốc cây sau đó mình phun bếp như thế này thì cái việc phun này thì nó sẽ làm cho cái cành lá của nó phóng hơn khỏe hơn lá nó to hơn dày hơn và đẹp hơn Đấy. nhưng tại đây thì em hỏi chị luôn là giả sử như đây những cái trường hợp như của em đây là thỉnh thoảng nó sẽ bị như này cái thứ nhất là bị rẻ hai là bị vâng. mất cua vâng. thì cái cái cái phân silic này nó nó tạo được cái cái cái, kháng bệnh của cái này không? Vâng. Vâng một câu hỏi này rất hay. Um, Pensilic thì nó là dòng trung vi lượng, nó không phải dòng dòng đạm nâng kali. Cho nên là khi mình phun trực tiếp vào lá, phun cái túi 300 g trực tiếp vào lá thì nó làm cho cái lá này, nó làm cho cái cái lá này kết cấu của lá này nó dày hơn, chắc chắn hơn. Nó nó dày hơn và nó kết cấu nó chặt chẽ hơn. Cho nên là à, nó hạn chế được những cái cái ghẻ và những cái mắt cua ở trên lá đấy nó làm cho cái lá dày này nó bóng như trắng một lớp mỡ ừ. lá nó to hơn cành nó vươn mạnh hơn nó sẽ không bị và, vâng, lớp và nó sẽ không bị cái lớp lớp lớp cháy nắng cháy nắng biểu bì như thế này đấy nó làm cho giúp cho cái lá này chịu nắng tốt hơn và chịu rét tốt hơn đấy cho nên là khi mà dùng vào đây thì cây toàn bộ cây này không có hiện tượng như này nữa và mình sẽ phun tưới theo kiểu định kỳ định kỳ thì mình cứ dùng tức là à, mình sẽ dùng là 7 ngày phun một lần 7 ngày phun một lần thì trong vòng một tháng mình làm 4 lần sau đó thì mỗi một tháng mình làm một kỳ như vậy thì lá đẹp quả đẹp tay này nó sẽ dày hơn này cái tay này sẽ dày hơn này quả nó nhanh lớn hơn này và cái mắt nó thưa hơn trái nó to hơn và cái độ đàn hồi ở trên trên trên trên cái cái vỏ này tốt hơn đấy nó không bị đứt nó chống nứt chống nứt chống thối chống thui và chống rụng trái để nó làm cho dai cuốn trong này nó có cả bo canxi ở trong này rồi. vâng trong này thì nó có những thành phần canxi cho nên nó có thể thay thế cái bo được đấy thì ông tiếp tục rắc và ông có thể trong lúc vừa làm thì ta vừa đặt những câu hỏi à, ông có những thắc mắc gì thì ờ, chúng tôi sẽ hứa với các bạn cộng đồng mạng là à, sau đây thì chúng tôi sẽ làm một cái ờ, video hướng dẫn về cách phun phân silic à, trên vườn tại vườn à, của nhà ông Ngọc Quang biết cách phun phân silic như thế nào cũng như là phun phân silic sẽ đạt được những hiệu quả gì thì chúng tôi sẽ có một cái video hướng dẫn sau tức là một túi này thì mình sẽ cho khoảng 10 chục hiện nay cái lá của mình thì nó nó rất là nhiều nhiều lá nhưng mà lá nó nó không to mà lá nhỏ thì quả nó sẽ nhỏ tất nhiên là quả nhỏ hay to nó còn phụ thuộc giống nhưng mà lá thì lá nó không đẹp thì nó cũng nói lên chất lượng quả nó chưa được tốt Đó. vậy thì mình phải bổ sung cái phân xinic này cho nó để cho nó hiệu quả hơn để cho cái lá của nó đẹp hơn chị là cái, cái cái phân này thì bây giờ là chị giới thiệu như thế thế nhưng mà tôi muốn hỏi là cái bón cái phân này thì nó có cải thiện được thêm cái bộ rễ này không? Vâng. <clears throat> Cái bộ rễ của tôi tại vì bây giờ như này như này là nó chưa cân đối được phân nhà thì bây giờ bón cái phân này nó nó, nó tăng cái hàm lượng à, trung vi lượng này thì cái bộ rễ này nó có cải thiện được tốt hơn không hay là nó như thế nào? Vâng. Thì um, trước hết là chúng tôi phải ờ, trước khi trả lời câu hỏi này thì chúng tôi nhận xét là cái rễ này yếu cây của anh rễ đang yếu mặc dù là phân chuồng của anh đổ vào đây rất nhiều và cái lượng nvk cũng tương đối đầy đủ nhưng mà cây vẫn yếu thì vì sao lại yếu tại sao mà nhìn đây lại biết là dễ yếu thì uh, cái dễ yếu nó thông qua cái bộ lá này cái lá của nó này rẻ này rồi bắt cua này thế rồi thì um, lá cành lá nó bé này cành lá nó bé và có những nhiều cành nó cũng ờ, khô như kiểu như là nó nó nó nó nó bị uh, ảnh hưởng của sương mai rất là nhiều đấy thì khi mà cái rễ yếu thì nó biểu hiện ra nhiều những cái sâu bệnh hoặc là những cái cành lá nó không được màu mỡ nó không được được tươi tốt vâng anh cứ rắc ạ nó không màu mỡ nó không được tươi tốt nó không được uh, được bóng đáng cái lá nó không được mở lá không mở lá đấy cho nên là dễ bị yếu đấy. chính vì dễ yếu cho nên là cây những cái trụ này nhìn lá thì dày nhưng mà lá nó không to không mở lá và nó không được đẹp thì khi mà mà dùng cái phân này vào khi mà dùng cái phân này vào thì là nó sẽ thì nó sẽ giúp cho cái rễ nó khỏe hơn rễ nó khỏe hơn thì bây giờ ta ví một cái rễ như một cái màu ăn mà anh mới cái bón cái NPK với phân chuồng thôi thì anh ví dụ anh mới tạo ra được cho nó 10 cái mồm thì nó ăn trong cùng một lúc nó chỉ ăn được 10 lần nhưng mà nếu như anh bón phân Sinic nó sẽ tạo ra khoảng 50 cái mồm thì trong cùng một lúc 50 cái mồm nó cũng ăn thì nó sẽ tận thu được hết cái nguồn phân ở trong đất để nó đưa lên cây nó dẫn lên cây tức là phân di ngoài là những cái dinh dưỡng là di tích canxi 3D để tốt cho cái hệ lá tốt cho rễ cho thân cho lá cho quả ra thì cái phân di nó còn là một chất dẫn nó còn dẫn cái thức ăn đang tồn dư ở đây dẫn thức ăn lên để nuôi cây nuôi lá thì đầu tiên nó vào nó sẽ làm cho cái lá khỏe đã rồi cái lá khỏe thì nó làm cho cái hoa nó to và đẹp đẹp hơn hoa to và đẹp hơn hoa to thì quả sẽ to thì và nó làm cho tỷ lệ đậu quả cao hơn thì nó sẽ giúp cho cái tỷ lệ um, hoa nó đậu quả này rồi thì nó tạo dáng cân trần cho quả này nó cho quả nhanh lớn cho mắt nó thưa tai nó dày cong tai tai cong hơn tai cong hơn và và trái to hơn và trái đồng đều ví dụ như nếu anh dùng vân thường thì trong 100 quả thì anh chỉ thu được khoảng 60 70 quả loại 1 còn lại loại 2 thế nhưng dùng phân xịt thì trong 100 quả anh sẽ thu được khoảng độ 8 đến 90 phần trăm quả 8 đến 90 quả loại 1 còn lại loại 2 thì đương nhiên cái số loại 1 tăng hơn thì giá thành sẽ tốt hơn một cái nữa là khi mà dùng phân này nó đã tốt của rễ rồi thì nó sẽ làm cho trái to trái to thì đáng nhẽ là anh bán là 15 nghìn một cân nhưng mà có phân silic có thể anh bán 20 25 nghìn một cân vì trái nó to hơn nó đồng đều hơn và mãn đẹp tai nó dày thì đương nhiên là cái chất lượng thanh long của anh tốt hơn cho nên là khẳng định là dùng phân Philip là dễ kích thích nó ra rất nhiều nó kích thích dễ ra nhiều ờ, sau đây thì anh sẽ thấy là những cái rễ này nó sẽ to bằng à, bằng cái ngón tay út này chứ không phải như này đâu mà rễ nó thậm chí là những cái rễ bên dưới nó còn đổ hết cả mặt đất này những cái còn những cái rễ mà đã bám ở trụ này nó sẽ rất to em, em hỏi chị là vâng. cái bón phân silic này thì nó có tăng cái độ ngọt của quả lên như được nhiều không vâng. hay là nó vẫn chỉ giữ ở cái mức trung bình như như, như các loại phân khác vâng à, ừ, trong cái phân silic này thì à, nó giúp tạo cái độ đường cho quả thanh long cao hơn cho nên là với cái thanh long dùng phân thường thì ừ, nó ngọt ừ, tức là nó chỉ ngọt gọi là anh sẽ ép ép à, các nhà vườn sẽ ép ngọt bằng kali thì vâng. ăn nó rất ngọt nhưng mà nó bị úng nước vâng nó không giòn cái cái cái cái ruột của nó không giòn vâng. vâng nhưng mà có phân silic vào thì cái ngọt của nó đậm đà hơn nó ngọt đậm ngọt sắc và nó giòn cái cái, cái cái cơm ở trong miền Nam gọi là cơm vâng. mà mình gọi là ruột nó giòn hơn và nó không bị úng nước độ đường nó đảm bảo rất là cao và sau đây thì anh sẽ thấy luôn trên vườn nhà mình đấy thì dùng cái phân silic này nó khi là dùng ờ, phân silic nha anh ạ là nó sẽ là trước hết là hỗ trợ cho cây là lấy cái dinh dưỡng tốt hơn vâng. chính vì vậy là cái dinh dưỡng của anh như cả các loại phân chuồng và các loại chất ờ, kali anh bón xuống ấy vâng. là do nó hỗ trợ nó lấy được tốt hơn cho nên nó sẽ tạo ra độ ngọt hơn hả và độ, nó do có đủ chất cho nên nó sẽ đủ để đảm bảo có đủ tổng hợp cái độ đường nó cao hơn đấy thì nó thứ hai là khi có silic thì là nó sẽ tạo làm ờ, cho là cái quả thanh long và các cây lá nó kết cấu của nó chặt chẽ hơn thì nó sẽ hạn chế về sâu bệnh và đồng thời nó tạo cho quả ăn nó giòn hơn đấy sau này nó anh sẽ để đây ăn là cảm thấy là nó giòn và nó ngọt đấy nhá cái vườn thanh long này thì thường thường là nó sẽ mưa nhiều thì quả hay hay bị lứt à. thì như bón cái phân silic này thì nó có cải thiện được được cái cái cái đấy nhiều không dạ. hay là nó vẫn giữ ở trạng thái đấy thì muốn hỏi kiểu nhà các nhà nhà khoa học thì rõ rõ hơn là cái người nông dân này bình thường cứ làm vâng thì uh, với cái uh, cái cái dùng phân thường ấy thì ờ, nó không giúp được cái vỏ nó đàn hồi tốt cho nên là có thể là có thể anh dùng các loại phân để nó to phòng trái nhanh nhưng mà khi gặp thời nước mưa là nó nhanh bị lứt vì nó không không giúp được cái vỏ đàn hồi tốt nhưng mà dùng phân silic thì nó giúp cái vỏ mỏng hơn cái kia là vỏ dày hơn dùng phân tường là đầy dày hơn này và và và nó hay bị lứt này khi gặp thời mưa thời tiết mưa này nhưng mà dùng phân silic thì nó làm cho cái vỏ mỏng hơn nhưng mà khi gặp nước mưa thì nó lại đàn hồi tốt hơn cho nên là nó không bị lứt nó chống lứt đấy nó chống lứt rất là tốt như là vừa lấy là là nói với anh ấy là khi dùng ấy là cái kết cấu của nó chặt chẽ hơn chặt chẽ hơn ấy thì là nó là nó giữ được cái tốt hơn thứ hai là nó đủ do nó cân đối với dinh dưỡng cho nên nó sẽ không lấy cái không phòng là vì là là cân đối giữa quả và và và, và vỏ cho nên là nó sẽ không bị cái trường trường hợp đấy xảy ra câu hỏi à, anh là cái, cái bón cái phân silic này thì như anh nói thì là cái cái cái, cái độ treo quả chín ở trên cây nó có được lâu không và hoặc là nó nó, có kéo dài được cái, cái khi mà chúng tôi muốn là thử tái nhà chúng tôi thu là ngày mùng 10 thế nhưng mà tôi muốn để đến ngày 15 thì có liệu có được không? Dạ. À, cái câu hỏi của anh này là một cái chăn trở với những người trồng thanh long là vì để trồng thanh long ấy là nếu mà thu không ở những thời điểm là mùng 1 trước mùng 1 hoặc rằm thì cái giá cả của mình bán nó rất kém thấp rất thấp và cái việc mua ấy là nó sẽ không thuận lợi thì, thì khi mà mình có cái phân silic này của Tân Phát này mình bón vào thì những quả thanh long này đáng kể mùng 10 mình thu nhưng mình vẫn để ra được vào độ 13 14 mà mình vẫn thu thì hôm sau mình bán dằm vẫn bình thường kéo dài kéo dài thời gian thu hoạch ra mà nếu như mà nó lại có hay nữa là khi đấy là một là là thu hoạch là kéo dài nữa nhưng mà nó lại cho cái thời gian thu hoạch lại sớm hơn thí dụ là mình đáng kể là cái quả này đáng kể ra Thế mình mình ngồi xuống đây ngồi mình ngồi đây bình thường ngồi ngồi xuống là... đây để mình tập trung vào những cái quả này bình thường ấy là mình độ mùng 10 này mới thu hoạch những quả bình thường thế nhưng với quả này có khi là mùng 5, mùng 6 mình đã được thu hoạch rồi nhưng mà lên lại được để để lâu hơn đấy nó lại hay ở chỗ là được thu trước nhưng mà lại để kéo, kéo dài, dài hơn kéo dài thời gian tức kéo là rút ngắn thời gian chăm sóc đấy nhưng Tại mà là do do đó nó cung cấp đủ chất mà đủ chất thì nó đủ rồi đủ rồi thì đương nhiên rằng cái thành phần cái chất lượng của quả đảm bảo ngọt ngon vẫn như như thế thế nhưng mà người ta được thu trước thế nhưng mà lại được kéo dài nữa thế thành ra là rất thuận lợi cho cái người mà trồng nghĩa là bón cái phân Fercilic này thì cái thời gian quả lớn để thu hoạch ngắn đi ngắn đi nhưng mà cái thời gian treo quả trên cây dài lên rồi để <clears throat> để được cái thế chất lượng sẽ, như thế là rồi, thế là mình sẽ rất rất thuận lợi cho vâng. cái việc nhà nhà nhà vườn vâng, vâng. Đấy, trong trong lúc nhà vườn để mình có thể có kế hoạch xử lý về vấn đề là bán bán, à, bán các trái thu hoạch vâng. để, để cho cái giá nó cao lên rồi rồi <clears throat> À, tôi tôi muốn hỏi thêm thêm một ít một chút ít về cái cái cái, cái dòng phân của của Tân Phát này à. là bón cho cây trồng này. <clears throat> thì thực tế ra bây giờ thì chúng tôi cũng chưa làm đến nhưng mà các chị nói thì bây giờ chúng tôi muốn hỏi luôn. Nếu như mà những cái trường hợp mà bón phân sau khi nó ấy nó sẽ bị những cái trường hợp như này thì cái cái phân này nó nó tăng thêm cái cái cái, cái, cái sức đề kháng của cái cây này rồi thế nhưng tôi muốn là có một cái loại thuốc gì mà cộng tác với cùng với cái này được không à có cái đây cái này anh hỏi thế thì được khi anh phun vào đây mà nếu như mà với cái với cái nhỏ như thế này là vì trong cái cái cái phần lá này là diệp lục nó là là thường thường người ta là ma dê cho nên là khi mà ở trong phần của mình đã có ma dê mình phun vào đây với những cái lá nhỏ ví dụ như là nó nó sẽ hàn gắn lại dạ. đấy thế bây giờ những cái này nếu mà nó to quá thì nó vẫn phát triển nó dày ra dạ. nhưng nếu mà nó nhỏ thì nó sẽ hàn được vào dạ. đó thì như vậy là sau này cái này nó sẽ liền vào đấy mà hơn nữa là khi mà dùng cái ờ, túi mà 300g để phun ý, thì nó sẽ rửa trôi lấm mốc trên thân trên lá trên quả thì cái những cái trường hợp ví dụ như có bị những cái lấm mốc nó nó bám ở đây nó chưa kịp bám vào thân cây này thì mình rửa trôi nó bị mất ra ngoài nó không còn nữa đấy thế là nó sẽ giảm luôn về, về sâu bệnh đấy, mà mình khi mình rơi đất rơi xuống đất này mình phun rơi đất này rơi đất này cây lại ăn không mất đi đâu cả đấy không à. Đấy, thế mà do là cái kết cấu của cái thân nó chặt chẽ rồi thì nó bị như thế mà mình làm được như thế rồi nó nó lại xong nó lại phục hồi lại thì tương đối là là là tốt đấy nhá còn cái, nếu mà nó to quá thì nó có, có phải có thời gian chứ bảo một lúc nó liền nay ngay thì nó không liền ngay lại được Đó. tôi tôi muốn hỏi là cái cái cái, cái thằng thanh long này nó không như các cái cây có múi khác là một năm nó chỉ ra có một nứa nhưng thanh thanh long thì thường thường là một năm nó ra từ 8 đến 10 nứa <coughs> thì nó thường thường nó ra hoa vào tầm từ tháng 3 cho đến tháng 10 <coughs> tháng 10 thì <coughs> muốn hỏi là như thế nếu mà như thế thì mình bón vào theo giai đoạn là như thế nào để cho nó hợp lý để cho cây cối nó phát triển đều và cái hoa của nó là cũng phát triển đều thì như là mình có thể là khẳng nhà sau khi bật thu hoạch thì mình bón phục hồi cây để cho tạo tán và lá sau khi là trước lúc thu hoạch à trước lúc mà ra hoa ra quả thì mình lại lại bón cho nó hoặc nếu không bón được thì mình sẽ sử dụng túi bé để mình phun tưới phun tưới nhá dạ, dạ. mà sau này là mình sẽ bón cái túi 5 cân này là sẽ làm một năm sẽ làm hai ba lần để chia tầm hai những thời điểm chính dạ. còn ngoài ra những thời điểm khác ra thì mình sẽ sử dụng túi 300 gram mình phun dạ. đấy là phun vào thì là là chăm sóc nó đi ờ, theo cái ờ, thường xuyên để, để là mình cứ hàng tháng mình đã phun ừ. nếu như mình mà phun được mà nó càng nhiều càng tốt một tháng được hai lần là tốt nhưng mà nó không có điều kiện thì một tháng một lần đó. thì à, tới cái vườn này là chưa dùng cái túi 300 cả để phun chưa. thì tới đây công ty sẽ có những cái video để hướng dẫn cho à, vườn mình tưới à, để hướng dẫn phun vâng. hướng dẫn phun thì mình sẽ thực hiện trong một tháng khoảng độ 4 lần phun thế sau đó mình giãn ra mỗi tháng một lần để mình uh, giúp cho cái lá này nó phục hồi được cái, cái diệp cục tốt hơn này đấy và để giúp cho cái lá nó kháng bệnh tốt nó khỏe lá nó kháng bệnh tốt hơn thì nó sẽ làm cho quả tốt hơn đấy thì công ty sẽ có những cái video hướng dẫn à, còn thời điểm này thì mình hãng cứ bón năm nặng một gốc theo định kỳ vâng theo định kỳ Vâng, cảm ơn ờ, các bác ờ, đã đến ờ, giúp và chia sẻ nhà vườn chúng tôi <coughs> Nhờ các bác ở trên đấy là cố gắng như vậy là chia sẻ nhiều hơn và đi lại với chúng tôi nhiều hơn để giúp vâng. chúng tôi có những cái cái cái phần thu hoạch như vậy là tăng sản lượng nhiều hơn và quả mã đẹp hơn để phục vụ cho những người như vậy là nông dân. Vâng. Um, Vâng như vậy là chúng tôi sẽ chúng tôi đã hướng dẫn à, các bạn về cách bón phân cho thanh long. Như vậy là đã hướng dẫn xong. và chúng tôi sẽ kết thúc video ở đây. nếu như các bạn muốn đặt mua thanh long sạch, thanh long ngon chất lượng cao thì liên hệ với ông Vũ Ngọc ừ, Quang. Vũ Ngọc Quang ở địa chỉ là thị trấn Ba Hàng Đồi. Lạc Thủy Hòa Bình. Lạc Thủy Hòa Bình. Tỉnh Hòa Bình.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 à, yêu thích, like, share, chia sẻ video này. Và một lần nữa thì à, chúng ta cùng cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm. Xin chào, Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.